làm một cái món à, nộm gà nhá à, nộm à, mè gà đó đây là cái cái chảo mình đã bỏ hết đồ gia vị đầy đủ vào rồi đó đây nha đó đó mình cho xoài dưới rồi xoài ớt rồi giá rồi hành khô hành tươi nướng rồi xả rồi tỏi đó xong mình băm quả xoài nhỏ ra băm nhỏ quả xoài ra đó băm nhỏ quả xoài xong mình bắt chanh vào bắt chanh cho nước mắm cho mình chín vào đó cho nước mắm cho mình chín vào cả nhà thấy chưa đó mình à, sẽ đảo này đấy cả nhà thấy nó lên màu chưa đó cái này mình mua mất có ba dinh rồi ba dinh nó vào 15.000 tiền à, Việt Nam bên này mình mua ba dinh mình à, đó mình, cả nhà thấy hấp dẫn chưa mới đảo thôi đã đó đấy đây là mình à, tí nữa mình kiểm tra nếu mà nó mà nhạt quá mình cho thêm mắm vào đây là mình đang đảo mình làm video để mình đảo xoài mình mua quả xoài chua xoài à, chua nhỏ nhỏ xanh xanh á và trong mình có nạo mình nạo nhỏ ra thì tốt đây mình à, không có nạo mình dùng bằng dao mình băm mình chém băm xong mình chặt nó nhỏ nhỏ xong mình thái đó trước khi mình à, mua mè gà về mình chọn mè gò gà to nhá cái mè to á mè to xong rồi về mình cho muối vào mình bóp sạch bóc hết cái màu vàng cái bựa vàng cái vết vàng nó bám ở trên ấy á trên cái mặt của cái mề mặt trong của cái mề gà xong bóc sạch đi xong rửa bóp trắng đi bóp trắng xong cho vào rửa lại sạch xong cho vào nước nước luộc qua đi cho muối vào xong luộc qua xong mang ra rửa rửa lại khi nào mà thấy trắng tinh trắng tinh rồi bắt đầu cho vào luộc luộc khoảng 10 phút thì cái mề này nó chín đó luộc 10 phút cái mề này nó chín cả nhà mình à, sẽ sẽ vớt nó ra để nó hơi ấm ấm xong mình thái đó để để ấm ấm xong mình thái xong là bắt đầu là làm à, mình cho giềng à, cho xả ớt mì chính đường rồi hành khô nướng lên rồi tỏi rồi xong mình à, bóp ờ, đảo qua đi đảo qua xong mình à, cho mắm mì chính với lại ít đường nữa đấy ít đường nữa xong bóp đều lên đảo đều lên xong là bắt đầu là mình à, đấy mình mới đảo qua này nữa xong mình ổ cho nó khoảng lúc nào mình ăn đấy và bắt đầu lúc đấy nó vừa ngấm ra là ăn vừa ngon đây là món mè gà nộm làm rất đơn giản mà rẻ có ba dinh mà cả nhà thấy hai đĩa chưa Đó. giá này mình mua cái giá nó ngắn thôi đừng mua cái giá dài quá mình thử xem nó có chua hay là nhạt không uhm, tuyệt vời cả nhà thơm lắm đó là bây giờ mình à, mình để đây mình, mình ủ đây đó mình ủ đây không tí nữa là mình bắt đầu cho ra đây mình để đây nhá đó mình để đây coi như mình bóp xong rồi đó bây giờ mình à, xem nó, nó vừa mắm chưa nha nếu bây giờ cả nhà mình mà ăn được một canh á vừa mắm vừa muối chưa thì tra thêm ít mắm nữa có người ăn mặn người ăn nhạt đó có người ăn mặn người người ăn nhạt đó thì mình à, sợ nó mình cũng không ăn mặn lắm nhưng mình, mình cho thêm ít muối nữa à, ít mắm nữa vào đó xong mình đảo tiếp này đó mình đảo tiếp lên đó mình đảo tiếp lên nha đó mình đảo tiếp lên này mình đảo tiếp lên nha đó bây giờ mình đã, đã xong cái, cái, cái món nộm rồi nha giờ, giờ mình ổ đây xong thì nữa mình đơm lên cái đĩa mình cho lên đĩa xong mình bắt đầu mình thái một ít rau thơm này mới lại mấy quả ớt mình rắc lên kéo cho nó có cái màu đỏ đỏ đó bây giờ mình đi ờ, mình tạm dừng video nha ok bye bye chúc cả nhà buổi tối vui vẻ cả nhà nếu mà nếu mà xem cái video này mà thấy hợp lý mà rẻ cho bữa ăn bữa nhậu cho anh em hàng ngày thì hãy hãy thực hiện theo cách hướng dẫn của thì tài vlog nhá ok tạm biệt cả nhà chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ăn cơm ngon miệng nhá ok tài vlog xin top top á ok